Ai cũng biết Gia Cát Lượng yêu quân như con, chưa từng dùng hình phạt nặng đến mức trảm tướng. Trước đó, ngay cả khi quan vũ để sổng Tào Tháo ở hẻm Hoa Dung, Gia Cát Lượng cũng không sờ nặng tay như vậy. Quan vũ khi ấy cũng lập quân lệnh trạng và về lý mà nói tội để sổng Tào Tháo là nặng hơn tội để mất ngay đình. Mã Tốc thực sự khiến Gia Cát Lượng thất vọng Gia Cát Lượng luôn tin tưởng Mã Tốc, bỏ không dùng những danh tướng như Ngụy Diên, Ngô Ý mà cất nhắc ông làm tiên phong chính là để Mã Tốc có cơ hội rèn luyện trên cương vị chủ soái quân đội. Thế mà Mã Tốc chỉ biết bàn việc quân trên giấy, quá ngạo mạn, tự đại tự cao, không nghe lời can làm mất ngay đình trọng yếu, ảnh hưởng đến cục diện của cả cuộc chiến bắc phạt của Gia Cát Lượng. Thử hỏi Gia Cát Lượng có thất vọng hay không? Nhưng mà từ xưa, cổ nhân cũng đã nói thắng bại là chuyện thường của nhà binh. Tướng thua trận không phải lúc nào cũng bị xử tử. Thế nhưng Gia Cát Lượng lại quyết trảm mã tốc dù rất nhiều người khuyên nên lưu lại cho mã tốc một cơ hội đoái công chuộc tội. Rốt cuộc thì mã tốc đã phạm phải những tội gì? Tội thứ nhất của tốc là làm mất nhai đình. Lâm chiến thua trận, trong chiến lược Bắc phạt, đây có thể nói là trận chiến then chốt và quan trọng nhất. Mã Túc có thể thua 10 trận bình thường cũng không to tội như trận quyết chiến chiến lược này. Mà tốc thua trận này còn khiến những thành quả trước đó đổ sông đổ biển. Ba quận mà quân thuộc chiếm được của nước Ngụy cũng bị mất sau khi Gia Cát Lượng buộc phải rút quân về Hán Trung. Nhưng tội thứ nhất chưa đáng xử tử, tội sau này mới là tội nặng nghiêm trọng. Tội thứ hai chính là Mã Túc làm trái quân lệnh. Trước khi xuất chính, Gia Cát Lượng nhiều lần dặn dò Mã Túc rằng ngay đình tuy nhỏ nhưng rất trọng yếu. Đó là ít hầu dẫn đến Hán Trung, nếu mất ngay đình, quân ta ất bại. Ngoài ra, vốn tính cẩn thận, Gia Cát Lượng tiếp tục sẵn mã tốc, phải dựng trại ở đường lớn để chặn địch. Nhất định không được mắc sai lầm. Ông còn biệt phái Phương Bình, một người dày dạn kinh nghiệm và hành sự cẩn thận làm phó tướng để trợ giúp mã tốc. Thế nhưng Mã Tốc đã hành động như thế nào? Đến nơi, sau khi khảo sát địa thế, Mã Tốc quyết định làm trái lời của Gia Cát Lượng, mang hết đại quân lên núi đóng trại, tự kiêu tự phụ, coi thường kẻ thù. Phó tướng Vương Bình thấy trại đóng trên núi vừa xa nguồn nước, lương thực, vừa dễ bị vây khốn, đã hết lời khuyên can, song Mã Tốc một mực không nghe, lại nói lời cao ngạo ta học binh thư chán ra rồi đây. Sự tin tưởng thái quá của mạn tốc khiến quân thục phải chịu thảm họa. Khi quân ngụy vây núi, mã tốc ở trên núi trông ra, thấy quân ngụy đứng kín đặc. Tính kỳ đội ngũ rất là nghiêm chỉnh. Quân thục rụng rời hết vía, không ai dám xuống núi. Mã tốc ngồi trên đỉnh núi, phe phẩy lá cờ đỏ. Quân tướng chỉ nhìn nhau đưa đẩy, không ai nhúc nhích tốc nổi giận, chém luôn hai tướng. Quân sĩ sợ hãi phải cố sức ảo xuống núi, nhưng xuống đến nơi thấy quân ngụy vẫn đứng vững không động đậy, lại vội vã chảy trở lên. Mã Tốc thấy việc không xong, sai quân giữ vững cửa trại chỉ còn trực quân ngoài đến cứu. Quân thục bị vây từ giờ thìn đến mãi giờ tuất ở trên núi không có nước, quân sĩ đói khát, trong trại nháo nhác Đến nửa đêm, quân thục ở mé nam mặt núi mở toang cửa trại xuống hàng ngụy. Mã Tốc quát ngăn lại cũng không được. Từ Mã Ý lại sai người đốt lửa xung quanh núi, quân sĩ lại càng rối loạn lắm. Mã Tốc biết thế cũng chẳng giữ được. Phải dắt tàn binh liều chết đánh xuống mé tây núi mà tháo đường chạy. Má Túc cậy mình có tài, nhất quyết không nghe lời Phương Bình, cũng chẳng nghe lời Gia Cát Lượng, kết quả thân bại danh liệt. Trong quân đội, quân lệnh như sơn, tuân thủ mệnh lệnh của cấp trên là nguyên tắc thứ nhất. Một kẻ không nghe lệnh chỉ huy làm hỏng việc, nếu tha thứ thì phép quân không còn, lòng quân không phục, dễ tạo tiền lệ xấu. Tội thứ hai này của Mã Tốc rất nghiêm trọng, nhất định phải trừng phạt. Giả sử Mã Tốc chấn thủ vững ở nhai đình, không cho tư mã ý chặn đường vận lương của quân thục, thì có thể mở ra một con đường thanh thang mà tiến vào Trường An. Mà đánh chiếm Trường An chính là bước thứ nhất trong chiến lược bắc phạt của Gia Cát Lượng. Chiếm được cố đô Trường An, quân thục sẽ có được bàn đạp mạnh mẽ để xua quân sang phía đông đánh vào Lạc Dương, Hứa xương diệt nhà tàu Ngụy nhưng thất bại ở Nhã Hạnh Đình đã phá hủy toàn bộ kế hoạch trong mơ ấy của Gia Cát Lượng. Không còn điểm tựa để tấn công nước ngụy, quân thục đã mất đi cơ hội ngàn vàng, một cơ hội mà cho đến những năm cuối đời của mình, Gia Cát Lượng vẫn không thể có lại thêm một lần nữa. Lỗi của Mã Tốc không thể nói là nhỏ. Sau khi chạm Mã Tốc, nhìn phó sĩ mang thủ cấp của Tốc vào dưới trướng, Gia Cát Lượng đã bật khóc nức nở mãi không thôi. Tưởng Uyển lấy làm lạ, hỏi Khổng Minh rằng Ấu thường phải tội, đã bị trị theo quân Pháp rồi, cớ sao thừa tướng còn khóc mãi? Gia Cát Lượng gạt lệ mà rằng Ta không phải là khóc mã tốc đâu Ta nhớ khi tiên đế Lâm Trung ở thành Bạch Đế có dặn rằng má tóc nói khoác quá sự thật, không nên đại dụng. Này đúng như lời ấy, vì thế ta hối hận là không minh mà lại nhớ đến tiên đế, cho nên đau lòng mà khóc đó thôi. Tướng sĩ nghe nói vậy, ai nấy đều chảy lệ cảm thương. Có thể thấy trong lòng Gia Cát Lượng kể cả là trước hay sau khi chạm mã tốc, đều rất nặng nề. Đó là một phức cảm tâm lý không dễ lý giải, vừa giận dữ, vừa hối hận, vừa hổ thẹn lại vừa cay đắng. Trận thua này khiến Gia Cát Lượng vừa đau lòng vì làm lỡ thời cơ ngàn năm để tiến vào Trung Nguyên, vừa đau lòng khi không theo lời dặn dò của tiên đế Lưu Bị. Có thể nói, Lưu Bị không phải là người dùng binh giỏi, tài năng quân sự không thuộc top đầu trong thời Tam Quốc, nhưng con mắt nhìn người của ông thì là số một. Chưa một lần nhìn sai người. Dưới trướng Lưu Bị, phó có quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, Hoàng Trung, Ngụy Diên đều là anh hùng đương thời. Văn có Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Từ Thứ cũng là mưu lược xuất chúng. Những người còn lại như Tường Uyển, Pháp Chính, phí y cũng đều là nhân tài trị quốc hiếm có. Trước khi chết ở thành Bạch Đế, Lưu Bị đã căn dặn rất kỹ Gia Cát Lượng rằng không nên dùng mã tốc vào việc lớn. Tầm nhìn của Lưu Bị quả thực chẳng tầm thường. Nhưng sai lầm chết người của mã tốc có phải chỉ vì chủ quan thất thủ nhai đình trăng? Điều gì mới thực sự là niềm cốt tử khiến mã tốc thân bại danh liệt? Người đời cho rằng mã tốc tự đào hố chôn mình là bởi vì tâm tháo danh quá mạnh mẽ. Trước khi nổi tiếng và được trọng dụng, mã tốc hành động cẩn trọng, chịu khó học hỏi, được mọi người khen ngợi. Kể cả Gia Cát Lượng cũng rất vừa ý, truyền thụ cho nhiều kiến thức. Nhưng một khi đã nổi danh, lập được chút công trạng và được người khác coi trọng, Mã Tốc liền thay đổi thái độ, gần như trở thành một người khác, sớm đã bị danh lợi làm cho rối loạn bản tính. Tính khoe khoang của Mã Tốc thể hiện rõ ở phần đối thoại với Gia Cát Lượng trước khi nhận nhiệm vụ ra chấn thủ Nhai Đình. Khổng Minh nói, Nhai Đình tuy nhỏ nhưng rất thể trọng, nếu lỡ xa để mất thì đại quân của ta đều vứt đi cả đó. Ngươi tuy biết thao lược nhưng ở đó không có thành quách hiểm chờ gì, thực khó giữ đấy. Mã Tốc nói, tôi từ nhỏ thuộc lầu binh thư, thông hiểu binh pháp, không giữ nổi một xứ ngay đình hay sao? Khổng Minh nói, Tư Mã Ý không phải là tay tầm thường, lại có danh tướng Trương Cáp làm tiên phong. Tại ngươi không địch nổi. Mã Tốc nói, không kể Tư Mã Ý, Trương Cáp làm chi, cho đến cả Tàu Tuấn đến cũng không ngại gì. Nếu có làm lỡ, cả nhà tôi xin chịu tội. Trước Gia Cát Lượng mà mã tốc còn tự cao tự đại làm vậy, trách chi trước mặt phương Bình, y chẳng coi là gì. Tư Mã Ý và Trương Cáp đều là nhân tài đương thời, Gia Cát Lượng còn e ngại, mã tốc rõ ràng không phải đối thủ. Người cầm binh giỏi thì phải giữ được tĩnh khí. Dẫu địch yếu hơn ta thì cũng không thể khinh suất chủ quan. Ở đây thực lực, mã tốc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 đã lên đến đỉnh điểm, ngay cả thừa tướng Gia Cát Lượng, y cũng không còn coi trọng. Ý từ sâu xa trong câu nói của Mã Tốc có thể hiểu nôm na rằng thừa tướng Gia Cát Lượng nhiều việc còn không sáng suốt, phải cầu đến ta hiến kế. Trong mắt Mã Tốc, quả thực không còn Gia Cát Lượng nữa. Nếu không thế thì cớ sao ông còn dám chống lại quân lệnh của thừa tướng? Tự ý đem quân lên núi đóng, từ xưa, kẻ kiêu ngạo trước lấy bảy phong đã có quá nhiều tấm gương. Má tốc không chỉ kiêu ngạo mà đích thực là cuồng ngạo vậy. Bạn thử nghĩ xem, một gia cát lượng thần cơ diệu toán, chưa ra khỏi lều đã có tính được thiên hạ chê ba, liệu có phải vì không biết tính toán việc quân nên mới phải cậy nhờ mã tốc không, dụng ý của Gia Cát Lượng chính là muốn tạo cho Mã Tốc một cơ hội để thể hiện bản lĩnh, một cơ hội lập công trước mặt các tướng. Gia Cát Lượng quả thực muốn bồi dưỡng Mã Tốc trở thành người kế nhiệm mình cai quản đất thục. Nhưng Mã Tốc lại kiêu ngạo đến lóa mắt, tưởng rằng thừa tướng không biết quân cơ nên mới phải hỏi đến mình. Vậy thì việc Mã Tốc phải chết cũng là điều sớm muộn nếu không thua ở ngay đình thì ắt sẽ thua ở một trận chiến khác. Câu chuyện của Mã Tốc cho người ta một cảm ngộ sâu sắc rằng tầm danh lợi quả thực là hại mình hại người vô cùng nguy hiểm. Nếu ai cũng như Mã Tốc háo danh cuồng ngạo thì Giang Sơn nhà thuộc Hán sẽ đi về đâu? Nếu không có một gia cát lượng cung cúc tận tụy